Vâng và xin chào các em. Để giúp các em học tốt hơn trong chủ đề lớp thú, ngày hôm nay thì thầy sẽ giới thiệu đến các em về bộ thú túi. Thì à, như các em đã biết là bộ thú túi đại diện là kangaroo. Chúng sống thì ở đồng cỏ châu đại dương và chúng cao tới 2 mét. Thường thì chúng có chi sâu lớn, khỏe, đuôi to và dài. Chúng di chuyển là bằng cách là nhảy hai chân sau. Con cái thì thường đẻ con, con sơ sinh của nó rất là nhỏ và được nuôi dưỡng trong túi da trước bụng của kangaroo mẹ. Con cái có vú, con non thì bú thụ động. Chúng ta nhìn hình. Như vậy thì à, như các em đã biết là khi mà gặp nguy hiểm thì kangaroo thường dựa vào cơ thể trên chiếc đuôi vững chắc của nó dùng hai chân sau với móng nhọn sắc để có thể đá tung kẻ thù lên hoặc là chúng ôm chặt lấy kẻ thù bằng hai chân trước ôm đến nghẹt thở hoặc là nhấn xuống nước để dìm cho đến chết như vậy à, để à, rút lại kiến thức trong bộ thú túi thì các em cần nắm cho thầy à, những ý sau đây thứ nhất là chúng sống ở đồng cỏ chi sau cao khỏe đuôi to và dài à, chúng đẻ con con non thì bú thụ đồng con sơ sinh thì rất là nhỏ con non chưa phát triển đầy đủ nên là chúng sống trong túi da của bụng à, thú mẹ và túi da của nó là người ta còn gọi là túi ấp à, là cái nơi để cho con non có thể à, được nuôi dưỡng hoàn toàn đảm bảo an toàn cho con non Vâng và các em thân mến, vừa rồi thầy đã giới thiệu cho các em về bộ thú túi đại diện là kangaroo. Hy vọng rằng là các em sẽ có kiến thức cơ bản à, trong học về bài sự đa dạng lớp thú. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các em.